nướng thì cũng có mâm nướng và vị nướng được làm từ inox đi, vị nướng được dán một lớp sơn chống dính hộp nướng thì có hai tầng lửa một tầng lửa trên áp xuống nè và tầng lửa dưới là chia làm hai giúp chúng ta có thể thoải mái nướng đồ ăn mà không cần phải chờ nhiều còn lửa cháy xanh đẹp đây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 nhưng mà bù lại thì bếp ga nội địa Nhật nó lại tiết kiệm ga hơn bếp ga của Việt Nam rất là nhiều một tháng một cái bếp ga nội địa Nhật như thế này tiết kiệm được khoảng từ 25 cho đến 30 phần trăm cái số tiền mà chúng ta sử dụng ga so với bếp ga của Việt Nam và cũng vì bếp này nó hao pin nên nếu các bạn sử dụng những loại pin thông thường như là pin con ó pin con thỏ các bạn sử dụng được khoảng từ 2 cho đến 3 tuần giá khoảng 20.000 một cặp đối với những loại pin này nhưng loại pin có giá tốt hơn như là Panasonic, Maxell hoặc là Toshiba giá khoảng 40.000 một cặp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 bếp nướng của tôi cũng đã khóa ga đây dù công tắc có đang mở nè thực hiện chức năng hẹn giờ thành công luôn khi mà các bạn đang nấu nướng các bạn chú ý mà ngọn lửa nó giảm nhỏ ngọn lửa lại chúng ta không tăng chỉnh lớn được á cái đó là do que cảm biến nó cảm nhận nhiệt độ ở đấy nồi là nóng hơn 200 độ C rồi nó sẽ giảm nhỏ ngọn lửa lại để tiết kiệm ga cho chúng ta đó cũng là một trong những đặc tính rất là hay của bếp ga nội địa Nhật bếp bên trái của tôi cũng nắp khóa ga đây khi qua cảm biến nó cảm nhận được đáy nồi có nhiệt độ và nó yêu cầu đây dù công tắc nó đang mở hai bếp đều đã thực hiện chức năng khóa ga khi nước cạn nồi thành công để khắc phục vấn đề về pin cũng như để các bạn sử dụng bếp ga nội địa Nhật một cách nó tiết kiệm hơn thì chúng tôi có bán hoặc là tặng kèm viên pin sạc như thế này viên pin sạc này tuổi thọ của nó là từ 3 cho đến 4 năm thời gian sạc là 16 tiếng thì nó sẽ đầy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 rồi chúng ta lắp vào hộp pin hộp pin á, thì có hai cái ký tự dấu trừ ở bên trong và dấu cộng ở bên ngoài và hình một cục pin các bạn lắp theo y chang như vậy luôn để một đầu của lò xo tiếp xúc với miếng thép cho hộp pin các bạn chú ý là cực dương nằm bên trong và vô và cực âm nằm bên trong và cực dương nằm bên ngoài lúc nào cũng vậy chú ý nữa là chúng ta tránh lắp sai lắp đảo cực vì nếu lắp sai lắp đảo cực lâu ngày á, pin sẽ hỏng cũng như bếp sẽ không hoạt động được bếp lắp pin sạc vào sử dụng bình thường khi sử dụng pin sạc để biết được cái lượng pin của nó còn nhiều hay ít các bạn có thể nghe vào tiếng đánh lửa của bếp tiếng đánh lửa của bếp nó nhanh nó mạnh như thế này tức là pin của chúng ta nó còn nhiều tiếng đánh lửa của bếp nó yếu nó chậm dần đi tức là pin của chúng ta nó sắp hết hoặc là các bạn cũng có thể nghe nhìn vào cái cái chấm đèn ở đây cái đèn có đỏ lên nó không tắt tức là pin nó đã nó sắp hết chúng ta nên cắm sạc vào phía bên trái chúng tôi làm sẵn cho các bạn một cái đầu dây sạc đi kèm với đó là có một đoạn sạc dài 3 mét để các bạn có thể thoải mái sử dụng nếu mà bếp của chúng ta nó ở vị trí xa bếp đây chúng ta cắm vào thôi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 một à, bộ pin sạc để các bạn có thể sử dụng bếp ga nội địa Nhật một cách nó tiết kiệm và dễ dàng hơn cũng như là tặng kèm cho các bạn một cặp kiềng dự phòng bếp có cặp kiềng zin của nó sử dụng được khoảng từ 5 cho đến 6 năm chúng tôi tặng cho các bạn thêm một cặp kiềng như thế này nữa để các bạn nhân đôi thời gian sử dụng lên thành 8 cho đến 10 năm hoặc ví dụ trong thời gian sử dụng chúng ta có bị hư hỏng gãy kiềng thì chúng ta cũng có đồ để thay không có lo lắng không có đồ để thay nữa thì tôi vừa test cho các bạn xem hai cái chức năng là khóa ga khi nước cạn nồi cũng như khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa và hướng dẫn cho các bạn xem pin sạc thì bếp này nó là dòng bếp cũng cao cao cấp nên nó tích hợp những chức năng tiện ích khác giúp các bạn nấu nướng tôi sẽ thử cho các bạn xem đầu tiên ở bếp bên phía tay phải của tôi này thì nó có chức năng ờ, nấu nước sôi và chức năng nấu cơm nấu cháo cái hình ấm nước ở đây là nước sôi nè các bạn bấm vào để chọn thôi đối với chức năng nấu nước sôi này á thì khi mà các bạn chọn nó thì các bạn nấu nước sôi ở trong nồi nước trong nồi nó sôi lên 5 phút sau bếp sẽ khóa ga mục đích của bếp thiết kế như vậy á, là thứ nhất là nó giết hết vi khuẩn ở trong nước tại vì theo khảo sát y tế vi khuẩn nó cần phải ở trong nước sôi 5 phút thì mới thật sự là chết hẳn được nên nó sẽ có cái phút mặc định hẹn giờ của nước sôi nó sẽ là 5 phút ngoài ra cái chức năng đặc biệt thứ hai á, là các bạn chọn nước năng này chúng ta có thể yên tâm luôn ví dụ chúng ta nấu nước sôi xong chúng ta có thể bỏ đi làm việc khác bếp xe sau 5 phút nó sẽ tự động tắt cho chúng ta chúng ta không cần phải lo lắng đi tắt bếp hoặc là không có sợ nước nó bị cạn nồi nữa tôi đang chọn chức năng nấu nước sôi để thử cho các bạn xem luôn đây còn cái hình tô cơm này là chức năng nấu cơm và nấu cháo hàng chữ ở dưới là nấu cơm và hàng chữ ở trên là nấu cháo các bạn chỉ việc di chuyển cho cái đèn nó sáng ở đâu là chúng ta cần chức năng đấy thôi ở trên là nấu cháo chúng ta sử dụng bình thường đối với chức năng nấu cơm mà hàng ở dưới á, thì các bạn lưu ý á, là chúng ta nếu ở ở bên Nhật thì họ sẽ sử dụng những loại nồi nó có đường kính đáy nồi nó nếu ở mà ở bên Nhật thì họ sẽ sử dụng loại nồi nó, nó nấu cơm dành riêng cho bếp ga giá loại nồi đó bên Nhật là khoảng hơn 3 triệu nhưng mà loại nồi nó không có lưu hành nhiều ở Việt Nam vì thế nếu mà ở Việt Nam á, chúng ta nên sử dụng những loại nồi nó có đường kính đáy nồi nhỏ hơn 25 cm để đạt được hiệu quả nấu cơm nó hiệu quả nhất tôi đang thử chức năng nấu nước sôi để cho các bạn xem thử đây còn ở bếp bên trái của tôi thì nó có hai chức năng là chức năng à, chọn nhiệt độ chiên và chức năng rang đây cái chức năng có ba con số 160 180 và 200 độ C là chức năng chọn nhiệt độ chiên đây các bạn chỉ việc di chuyển cho cái đèn nó sáng ở vị trí nhiệt độ nào thì bếp sẽ bảo lưu ở nhiệt độ đó các bạn chỉ việc di chuyển cho cái đèn nó sáng đến cái thực cái nhiệt độ mà chúng ta cho là hợp lý với thực phẩm mà chúng ta đang chiên thôi nó sẽ giúp chúng ta chiên với một cái lượng ờ, một cái nhiệt độ ổn định giúp đồ ăn nó ngon nó giòn vàng đẹp hơn và không có lo bị cháy khét còn cái hình số 3 này là chức năng rang như tôi đã giới thiệu bếp có que cảm biến thông minh nó sẽ giới hạn nhiệt độ của bếp là 250 độ nó sẽ khóa ga để cho an toàn cháy nổ vì thế nếu các bạn rang những loại thực phẩm khô mà cần nhiệt độ cao hơn 300 độ C chúng ta bấm dưới lúc này trong vòng 3 giây để nó sáng đèn lên và nó kêu một tiếng bíp thì que cảm biến của chúng ta nó sẽ tự động gia hạn từ 250 độ lên hơn 300 độ C để các bạn có thể thoải mái rang những loại thực phẩm khô mà không có sợ bị kìm hãm nhiệt độ nữa ngoài ra nếu mà các bạn có nhu cầu sử dụng bếp nướng thì chúng ta lưu ý là chúng ta không có nên để một tảng lớn đồ ăn vào mà chúng ta nên cắt đồ ăn nó nhỏ vừa vặn ra sắp đều vào vị nướng và tưới một ít nước vào cây nướng để cho khi chúng ta hơi nướng nướng nướng đồ ăn đó, nó được cháy đều mà không cần phải chịu trợ nhiều vì đây là tầng bếp nướng có hai tầng lửa cũng như là hơi nước nó bốc lên nó làm mềm thức ăn